Hi, xin chào mọi người, mình đang còn à, ở nhà và công việc chủ yếu của mình đó là cả bạn đã biết đấy Mình là Tuấn Hoàng và mình hỗ trợ rất nhiều cho các anh chị doanh nghiệp à, biết cái cách à, làm thế nào để đấu thầu qua mạng, nhập biểu mẫu tham dự thầu như thế nào Rồi à, các anh chị sẽ quan tâm đó là công ty mới thành lập có tham dự được đấu thầu hay không có hai năm báo cáo tài chính có tham dự đấu được hay không rồi ờ, cách tạo liên danh như thế nào cách rút hồ sơ dự thầu như thế nào đấy rồi ờ, cách đăng ký uh, tài khoản bên mời thứ hầu như thế nào tài khoản của bên dự thầu như thế nào đấy uh, vô van uh, những câu hỏi rồi các anh chị mà, mà, mà uh, giám đốc của doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đang còn quan tâm đó là uh, liệu uh, doanh nghiệp mình vừa và nhỏ như vậy mình không có nuôi quân không có có cái công việc làm rất là ít vậy thì có cái giải pháp nào có cái giải pháp nào để mà ở ờ, trong cái thời đại khó khăn sau khi mà dịch bệnh covid à, chưa được kiểm soát hoàn toàn à, kinh tế chuẩn bị khôi phục ấy thì mình có cái giải pháp nào không vậy thì giải pháp mà à, đề xuất từ phía chúng tôi đó là thứ nhất là các anh chị à, cắt giảm những cái chi phí chi phí đi lại chi phí ờ, làm việc ngoài và chúng ta nên ờ, làm việc một cách online chẳng hạn à, những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ sau này là những cái thế hệ trẻ và những cái giám đốc trẻ họ không không cân nhắc ở đây là bắt buộc phải mỗi ngày các anh chị phải làm việc 8 tiếng một ngày mà ở đây chỉ cần các anh chị đưa ra cho nhân viên những cái thâu khoản à, ờ, anh phải làm như thế nào đó một cái gói thâu này tôi giao cho anh 3 triệu 5 triệu đấy anh làm ví dụ hai ngày xong ok hai ngày xong anh làm việc khác vẫn được đấy là là hình thức là thâu khoán tức là có việc thì thì họ mới làm còn không có việc thì họ không không cần phải đến công ty đấy là một cái hình thức vừa là tiết kiệm chi phí cho cả anh chị mà vừa là có à, tăng thu nhập cho những người lao động như vậy họ có thể họ đi à, đi đi đi à, làm thêm những cái công việc khác nữa đấy thì ở đây à, cái giải pháp mà mà bên Tuấn Hoàng đưa ra đó là các anh chị à, thâu khoản này à, giao khoản tròn gói ví dụ như cả cái bố hồ sơ hoàn công giao khoản lại cho cho các cái um, cá nhân hoặc là các tổ chức khác hoặc là dịch vụ đầu thâu qua mạng thì bên Tuấn Hoàng có cái dịch vụ là lập dự toán à, lập hồ sơ dự thâu Đấy. rồi lập hồ sơ hoàn công gửi hồ sơ dự thâu rồi tổ chức bên cạnh đó là tổ chức các cái lớp đầu thâu qua mạng online Đấy, giúp cho cả anh chị à, dự thầu được thành thục à, thì chúng ta chỉ cần cái thời trong cái thời đại công nghiệp này chúng ta chỉ cần một cái chiếc máy điện thoại hoặc là một chiếc máy tính Đấy, chiếc máy điện thoại thì để mà liên hệ công việc liên hệ email gửi email rồi là liên hệ qua Zalo Facebook chẳng hạn thế rồi còn làm việc thì chúng ta gửi những cái file qua là máy tính hoặc thậm chí là tuần hoang làm việc ở đây là dạy trực tiếp các cái lớp học đấu thầu trực tiếp qua thông qua cái hệ thống UltraView hoặc là thông qua cái những cái buổi học Zoom đấy à, mặc dù cái học phí nó không nhiều đâu coi như là cả anh chị mời Tuấn Hoàng một cái bữa cơm một bữa cơm nhà hàng nó sang sang một tí đi nhưng đổi lại là cả anh chị biết cách được tham dự thâu như thế nào cách nhập các biểu mẫu cách tổ chức hồ sơ và gửi hồ sơ đi như thế nào đấy đây là một cái giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và như cả anh chị biết là hiện nay thì à, khi mà à, đấu thầu qua mạng nó rộng rãi rồi nó phổ biến rồi thì những cái cái mà cai cảm ở trong hồ sơ dân dân được à, được giảm thiểu Đấy, và luật ừ, xây dựng mọi người sẽ nắm được nhiều hơn kỹ càng hơn hồ sơ chắc chắn hơn thì cái tỷ lệ trúng thầu nó rất là cao đấy có những bên mới thầu mà họ làm sai quy định thì có những cái trường hợp mà đã có những cái vụ việc mà bị khởi tố bị phạt giác à, bị đi tu đó là do làm sai luật hoặc là do cai cắm Đấy, thì chúng ta à, phải am hiểu được một cái chút à, làm hồ sơ như thế nào này à, biết được à, một chút về à, luật đấu thầu này. Đấy, và hiện nay thì cả anh chị à, tham khảo cái nghị định 15 2021 ra ngày mùng 3 tháng 3 2021 đó là để mà quản lý cả cái chi phí à, rồi cả cái tổ chức trong hoạt động xây dựng đấy cả anh chị nên đọc cái nghị định 15 đấy đó là cái nghị định mới nhất rồi à, các anh chị nhập vào cái nút đăng ký kênh ở dưới đây để mà theo dõi những cái video học à, học tập à, miễn phí và chúng ta vì một cái cộng đồng lớn mạnh cộng đồng học tập lớn mạnh các anh chị xem ở trên video này nó không mất gì cả cho nên hãy nhấn vào nút like và nhấn nút đăng ký để Tuấn Hoàng có thêm một cái động lực à, à, phát triển cái kênh này ngày một được tốt hơn đó xin chào và hẹn gặp lại các anh chị